Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2 bộ sách Cánh Diều, bài 8, nghị luận xã hội hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em thực hành đọc hiểu tượng đài vĩ đại nhất của tác giả Uông Ngọc Dậu, sách giáo khoa từ trang 43 đến trang 45. Phần chuẩn bị chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi. Câu 1 là đọc trước văn bản tượng đài vĩ đại nhất, tìm hiểu thêm thông tin về thời điểm ra đời của bài viết ghi ở cuối bài liên hệ với văn bản, tinh thần yêu nước của nhân dân ta và hiểu biết của em về những tấm gương hy sinh cao cả của những lớp người đi trước để hiểu thêm văn bản nghị luận này. Chúng ta trả lời, bài viết ra đời ngày 27 tháng 7 năm 2012, tức ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam. Những tấm gương hy sinh cao cả của những lớp người đi trước là bà Trưng, bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Ngô Quyền, Quang Trung, Phan Bội Châu, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng và đặc biệt là Hồ Chí Minh. Còn rất nhiều tấm gương khác nữa mà chúng ta chưa thể kể được hết ra đây. Phần à, đọc và tìm hiểu chung về tác giả Tiểu sử nhà báo Uông Ngọc Dậu sinh năm 1957, quê ở Thanh Hóa. Về sự nghiệp, vốn là nhà giáo, cuộc đời đã chọn ông trở thành một nhà báo. Nhiều năm làm trưởng đại diện cơ quan Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên, Uông Ngọc Dậu gắn bó và am hiểu Tây Nguyên như một người được sinh ra từ đó. Ông chuyển ra Hà Nội, phụ trách hệ phát thanh dân tộc, tiếp tục mở ra biên độ mới không phải chỉ là Tây Nguyên mà là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong khắp cả nước. Về xuất xứ, à, tượng đài vĩ đại nhất Trích từ bình luận 6 giờ nhà xuất bản Hội Nhà văn Hà Nội 27 tháng 7 năm 2017. Thể loại là văn bản nghị luận, phương thức biểu đạt là nghị luận. Bố cục có thể chia làm 3 phần. Phần 1 từ đầu đến truyền từ đời này sang đời khác, nội dung là giới thiệu vấn đề, giới thiệu trên khắp đất nước ta, nơi đâu cũng có những câu chuyện về những con người hy sinh vì đất nước. Phần 2, tiếp theo đến bình minh, à, đây chính là phần giải quyết vấn đề à, dẫn chứng về sự hy sinh đó các địa danh và con người phần 3 là phần còn lại kết thúc vấn đề ừ, nội dung là tình cảm của tác giả với tượng đài vĩ đại nhất về nhan đề tượng đài vĩ đại nhất chúng ta hiểu tượng đài là công trình kiến trúc lớn gồm một hoặc nhiều bức tượng đặt ở địa điểm thích hợp dùng làm biểu trưng cho một dân tộc một địa phương, đánh dấu một sự kiện lịch sử hay tưởng niệm người có công lao lớn. Tượng đài vĩ đại nhất theo nghĩa bóng muốn nói tới sự hy sinh của các vị anh hùng để giành độc lập cho dân tộc. Sự hy sinh đó được thế hệ trẻ ghi nhớ, tự hào và biết ơn. Ngày 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ, văn bản như một lời tri ân của tác giả tới các vị anh hùng đã ngã xuống, hy sinh cho Tổ quốc, Mục đích là nêu lên suy nghĩ về sự hy sinh cao cả của biết bao nhiêu đồng chí, đồng bào để có được đất nước hôm nay. Phần đọc hiểu Câu đầu tiên, ý khái quát được nêu trong phần 1 là gì? Chúng ta trả lời, ý khái quát được nêu trong phần 1 là dù ở nơi nào và vào thời gian nào thì trên đất nước Việt Nam luôn có những người anh hùng nguyện hy sinh vì nghĩa lớn, sẵn sàng đối mặt với kẻ thù để bảo vệ Tổ quốc. Câu tiếp theo, phép lặp ở phần 2 có tác dụng biểu đạt điều gì? Chúng ta trả lời, phép lặp ở phần 2 có tác dụng nhấn mạnh và khẳng định tinh thần yêu nước truyền lại từ đời này qua đời khác, lan rộng từ vùng này đến vùng kia, hiện diện trong mọi ngóc ngách đời sống nhân dân Việt Nam. Câu tiếp theo, chú ý các bằng chứng được nêu trong phần 2. Chúng ta thấy các bằng chứng được nêu gồm có bằng chứng về những tấm gương về sự hy sinh. Là chúng ta trích luôn cái à, đoạn văn này trên giải đất hình chữ S cho đến vì dân tộc. Hoặc câu xương máu anh hùng liệt sĩ cho đến cây cỏ. Tên tuổi các anh hùng liệt sĩ cho đến hình sông thế núi. Hình hài tổ quốc được bồi đắp từ mồ hôi, xương máu, trí tuệ của hàng triệu con người ưu tú. Ông còn dẫn chứng các địa danh in đậm dấu ấn của sự hy sinh bảo vệ chủ quyền trên mọi nẻo đường đất nước, từ Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên, à, con đường Trường Sơn, con đường trên Biển Đông và cả con đường trên không. Chú ý câu mở đầu phần 3. Câu Cách hy sinh vì nghĩa lớn của người con đất Việt cũng thật đáng tự hào, luôn ngẩng cao đầu hướng về phía trước. Câu mở đầu nêu luận điểm trực tiếp, ngắn gọn, không vòng vo dài dòng gì cả. Câu 4. Thời điểm 27 tháng 7 được nêu ở cuối bài giúp em hiểu thêm gì về nội dung bài viết? Chúng ta trả lời. Thời điểm 27 tháng 7 được nêu ở cuối bài giúp em hiểu bài viết ra đời là để ca ngợi những anh hùng liệt sĩ đã xả thân vì nghiệp lớn, quyết tâm bảo vệ tổ quốc, không mảng đến gươm súng cận kề. Phần câu hỏi câu 1 Văn bản tượng đài vĩ đại nhất viết về vấn đề gì? Vì sao có thể cho rằng vấn đề đó rất đáng quan tâm? Chúng ta trả lời. Văn bản tượng đài vĩ đại nhất nêu lên ý nghĩa của những tấm gương hy sinh dũng cảm vì Tổ quốc, nhằm giáo dục lòng biết ơn đối với những người đã có công với Tổ quốc, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, Vấn đề này rất đáng quan tâm vì đất nước ta đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, rất nhiều người đã hy sinh vì Tổ quốc. Cần giáo dục cho thế hệ trẻ biết sống đúng đắn để xứng đáng với những người đã khuất, biết ơn những thế hệ cha anh đã ngã xuống để có được cuộc sống hòa bình. Câu 2. Mục đích của văn bản này là gì? Hãy chỉ ra những lý lẽ và bằng chứng cụ thể được tác giả nêu trong văn bản để làm sáng tỏ mục đích đó. Chúng ta trả lời, Mục đích của văn bản tượng đài vĩ đại nhất nhằm nêu lên và thuyết phục người đọc về vấn đề để có cuộc sống hòa bình hôm nay, biết bao lớp người đi trước đã ngã xuống vì Tổ quốc. Để làm sáng tỏ vấn đề ấy, người viết đã nêu lên các lý lẽ và bằng chứng cụ thể có sức thuyết phục, chẳng hạn về lý lẽ tác giả nêu trên giải đất hình chữ S này, mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông, mỗi tấc đất đều thành sự tích, đều in hình bóng những anh hùng liệt sĩ xả thân vì dân tộc. Về bằng chứng, biết bao nhà yêu nước cách mạng ra pháp trường, biết đầu rơi, máu chảy, vẫn lạc quan, tin vào ngày mai chiến thắng. Hàng ngàn, hàng vạn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt bớ, tù đầy, tra tấn bằng đủ thứ cực hình, vẫn một dạ trung kiên, đây là chúng ta chỉ trả lời ngắn gọn thôi, còn lát nữa cô giáo hướng dẫn ta phân tích các lý lẽ và bằng chứng của cả đoạn 2 và đoạn 3 nó sẽ rất là dài các em ạ. Câu 3, em hiểu tượng đài vĩ đại nhất mà tác giả muốn nói tới là gì? Vì sao đó lại là tượng đài vĩ đại nhất? Chúng ta trả lời, tượng đài vĩ đại nhất mà tác giả muốn nói tới là hình hài tổ quốc nguyên vẹn, tròn đầy, mà ở đó nhân dân được sống độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc. Đó là tượng đài vĩ đại nhất bởi những anh hùng, những người con ưu tú đất Việt đã hy sinh xương máu để gìn giữ nền độc lập nước nhà, bảo vệ mẹ hiền đất nước, đặt nền móng cho sự phát triển sau này. Chỉ có tượng đài như thế thì mới xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lớp người đi trước và mới thực sự có ý nghĩa. 4. Viết một đoạn văn khoảng 6 đến 8 dòng giải thích vì sao thế hệ trẻ cần phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn. À, người ta yêu cầu ta viết từ 6 đến 8 dòng nhưng mà cô viết hơi dài một chút để cho chúng ta ừ, cảm nhận, sau đó chúng ta có thể cắt bớt đi từ xa xưa, lòng biết ơn luôn được ông cha ta đề cao, phát huy như một truyền thống quý báu. Cùng với quan niệm trên, tục ngữ có câu uống nước nhớ nguồn, nghĩa hàm ẩn là khi chúng ta hưởng thụ bất cứ thành quả nào, dù là vật chất hay tinh thần, cũng phải nhớ đến công ơn người đã làm ra chúng. Ăn một bữa cơm no đủ, phải nhớ đến người làm ra hạt gạo, mặc một chiếc áo ấm áp, phải biết ơn người đã theo dệt nên. Lòng biết ơn không chỉ là đức tính vĩ đại nhất mà còn là khởi nguồn của mọi đức tính tốt đẹp nhất của con người. Khi chúng ta biết ơn quá khứ, trân trọng giá trị nguồn cội, cũng là khi chúng ta đang làm giàu vốn văn hóa cho bản thân và góp phần bảo vệ văn hóa truyền thống của đất nước. Tuy nhiên, với sự phát triển hiện đại như hiện nay, những giá trị truyền thống đang ngày càng mai một. Một bộ phận giới trẻ ngày nay đang quay lưng lại với truyền thống, sống ích kỷ, chỉ biết cho riêng mình, Chính vào lúc này đây, truyền thống uống nước nhớ nguồn, truyền thống biết ơn cần phải được đề cao hơn nữa, bởi không có những bài học quá khứ, làm sao có được thành công trong hiện tại và tương lai. Vậy nên, hãy chắc chiêu những giá trị tốt đẹp từ quá khứ bằng lòng biết ơn, nhưng cũng vừa nhìn vào tương lai một cách đầy tích cực và chiến đấu với thực tại thật nhiệt huyết. Tổng kết, nghệ thuật, sử dụng nghệ thuật lập liệt kê để đưa ra các dẫn chứng thuyết phục dẫn chứng thì rõ ràng, chân thật, lập luận chặt chẽ, các đoạn liên kết với nhau. Văn bản thì mạch lạc. Văn bản mạch lạc hướng đến mục đích chung, nói đến sự tri ân các anh hùng. Nội dung, văn bản thể hiện những suy nghĩ về sự hy sinh cao cả của biết bao nhiêu đồng chí, đồng bào để có được đất nước hôm nay. Tự hào về những trang lịch sử vẻ vang của dân tộc. Bây giờ cô sẽ giới thiệu cho các em một cái sơ đồ tư duy về nội dung bài học. Tác giả uông Ngọc Dậu về văn bản tượng đài vĩ đại nhất từ xuất xứ đến thể loại và phương thức biểu đạt, ý nghĩa nhan đề và sự ra đời của văn bản. Nội dung có phần giới thiệu, phần giải quyết vấn đề và phần kết thúc vấn đề. Bây giờ cô sẽ à, đi phân tích kỹ cho các em toàn bộ nội dung bài học nhé. Phần giới thiệu vấn đề, tác giả đưa ra ý kiến rất tự nhiên, nhẹ nhàng. Phần giới thiệu vấn đề, tác giả đưa ý kiến rất tự nhiên, nhẹ nhàng. Ở trên đất nước Việt Nam, ở vùng quê nào cũng có những câu chuyện về sự hy sinh. Con người Việt Nam đều sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn. Sự hy sinh vì nghĩa lớn đã trở thành huyền thoại và được truyền từ đời này sang đời khác. Tác giả lập luận rất chặt chẽ, khoa học từ cụ thể đi ra đến khái quát, khẳng định con người Việt Nam anh dũng, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa lớn. Cách giới thiệu vấn đề rất rõ ràng và dễ hiểu. Phần giải quyết vấn đề vì để trong gọn trong một slide nên là chữ hơi bé nhé các em nhé. Những dẫn chứng và lý lẽ được tác giả sử dụng, nhất là những tấm gương về sự hy sinh ở đoạn 2. Trên giải đất hình chữ S cho đến vì dân tộc xương máu anh hùng liệt sĩ cho đến cây cỏ tên tuổi các anh hùng liệt sĩ cho đến hình sông thế núi chúng ta ghi cả cái đoạn đấy ra nhé và chúng ta ghi chấm chấm này thôi vì nó rất là dài như chúng ta biết là cái cái dẫn chứng những tấm gương đấy là ở những đoạn như thế này hình hài tổ quốc được bồi đắp từ mồ hôi xương máu trí tuệ của hàng triệu người con ưu tú lập luận theo kiểu tổng hợp ca ngợi sự hy sinh của các vị anh hùng Lập luận theo kiểu tổng phân hợp ca ngợi sự anh hùng. Lập luận theo kiểu tổng phân hợp ca ngợi sự hy sinh của các vị anh hùng. Địa danh in đậm dấu ấn của sự hy sinh bảo vệ chủ quyền. Trên mọi nẻo đường đất nước từ Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên, con đường Trường Sơn, con đường trên Biển Đông và cả con đường trên không. Dẫn chứng khái quát nhắc lại những địa danh tiêu biểu trong cuộc kháng chiến, khẳng định chủ quyền từ miền núi đến miền biển, từ đất liền đến vùng biển, vùng trời, nêu cao ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước. Hy sinh không chỉ vì nghĩa lớn mà người Việt Nam còn chịu biết bao đau thương mất mát do chiến tranh gây ra. Sự hy sinh đó là vô bờ bến. Tác giả đã kể ra hậu quả của cuộc chiến tranh để lại. Đã có hàng triệu người con hy sinh, hàng triệu người mang thương tật, hàng triệu thân phận, hàng triệu hoàn cảnh hàng triệu tâm tư tác giả đã sử dụng biện pháp liệt kê lặp để có thể thể hiện những hy sinh vô bờ bến của người dân Việt Nam trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc, mất mát và thương đau, như người Việt Nam anh dũng đương đầu với kẻ thù xâm lược, hướng tới ước mơ độc lập, tự do, dân chủ, hòa bình. Đoạn 3. Cách hy sinh của con người Việt Nam rất đáng tự hào. Biết bao nhà yêu nước cách mạng ra pháp trường vẫn lạc quan tin vào ngày mai chiến thắng. Hàng vạn chiến sĩ cách mạng bị địch bắt bớ, tù đầy, vẫn một dạ trung kiên. Những chiến sĩ ôm bom ba càng, bom xăng xông lên ngăn xe tăng địch. Những thanh niên sung phong biến mình thành cọc tiêu. Cái chết, sự hy sinh trở thành vũ khí vô hình, luôn lạc quan hướng tới về tương lai. Hòn vọng phu luôn quay về hướng đông. Luôn lạc quan hướng về tương lai, hòn vọng phu luôn quay về hướng đông. Tác giả đã liệt kê ra hàng loạt những hành động, việc làm tiêu biểu, sẵn sàng hy sinh về nghĩa lớn trong lịch sử của dân tộc còn nhiều lắm những hành động, việc làm vĩ đại mà không thể kể ra hết, nhưng tất cả để thể hiện con người Việt Nam kiên cường, bất khuất. Phần kết thúc vấn đề, tác giả đã gửi đến thông điệp tượng đài vĩ đại nhất là hình hài tổ quốc có máu xương, mồ hôi, công sức cho đến ngày một ấm no hạnh phúc. Không có tượng đài nào có thể tạc hết sự hy sinh của con người Việt Nam.